Trong suốt những ngày qua, khi chế độ Cộng sản Trung Quốc công bố nhỏ giọt, hàng ngày chỉ có 5 ca tử vong, có rất nhiều người đã nghi hoặc trước những thước phim dịch bệnh thảm khốc tại Trung Quốc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Đột ngột vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 1 vừa qua, các cơ quan nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận gần 60.000 ca tử vong vì Covid kể từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái. Dân chúng và ngoại giới vốn đã vô cùng nghi hoặc về con số do đảng này công bố, bởi nó hoàn toàn trái ngược với hàng loạt các hình ảnh và video bệnh viện chật cứng, nhà xác quá tải khắp nơi ở Trung Quốc. Cũng cho tới ngày hôm qua, tức ngày Chủ nhật, thì truyền thông đại chúng của các nước mới chính thức đồng loạt đăng tải về loạt ảnh vệ tinh cho thấy thay đổi đột biến trong hoạt động của các nhà tàng lễ Trung Quốc giữa sóng COVID-19 mà chúng tôi đã cập nhật từ tuần trước. Chưa ai rõ lý do Trung Quốc công bố số ca tử vong tăng đột biến trong thời gian ngắn như vậy. Nguy hiểm là hành động này chỉ được diễn ra sau khi Trung Quốc đã hoàn tất mở toang cửa biên giới với các nước. Nếu như đến lúc này mà các nước mới bắt đầu chống dịch thì có phải là đã quá muộn rồi không? Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị ngày đầu tiên của tuần cuối cùng năm nhâm dần 2022 có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dù ngày xuân đã cận kề, song ngay bên cạnh nước chúng ta là Trung Quốc thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng quý vị hãy chủ động nắm thông tin từ Duyên Vạn Cổ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình nhé. Mặc dù các quý vị khán giả của Duyên Vạn Cổ đều không xa lạ gì với tình cảnh xấu về dịch bệnh, cũng như số người chết như ngả dạ tại đại lục, nhưng lại có rất nhiều người đang xem cũng vô cùng bất ngờ trước số lượng người chết lên tới 60.000 người vì COVID-19. Bởi trước đó, chế độ Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn giấu nhẹm số người tử vong thật sự, chỉ công bố chính thức có khoảng 5 người tử vong mỗi ngày và truyền thông của các nước thì cũng chưa phản ánh bức tranh chân thực về dịch bệnh. Kể từ thứ Bảy vừa qua, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra con số nhảy vọt về số người tử vong như vậy, chính là trong bối cảnh WHO và các cộng đồng quốc tế khác nhiều lần chỉ trích và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đưa ra con số cho đúng với thực tế. Để kịp thời phản ánh thông tin tới quý vị, Duy Vạn Cổ cũng đã liên tục đưa hình ảnh, thước phim các bệnh viện quá tải và chất đống xác người chết, các nhà tang lễ làm việc không xuể và các lò hỏa táng khói cuồn cuộn không ngừng tại đại lục. Dù 60.000 người tử vong gây bất ngờ cho đa số công chúng là vậy, thì chúng ta vẫn cần phải đặt câu hỏi liệu con số mới này có đáng tin hay không với thảm cảnh đang diễn ra tại Trung Quốc. Xem ra con số này vẫn còn là quá ít so với thực tế, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số ước tính của các chuyên gia. Đáng sợ là sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng giấy không thể gói được lửa, nhưng họ vẫn đợi mãi cho đến tận khi Trung Quốc đã hoàn tất mở toang cửa đi lại với thế giới thì mới quyết định đưa ra con số như thế này. 5 tuần 60.000 người chết vì COVID-19. Vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 1, Cục trưởng Cục Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Tiêu Nhã Huy cho biết rằng từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đến ngày 12 tháng 1 năm nay, tổng số ca tử vong liên quan đến COVID tại các bệnh viện Trung Quốc là 59.938. Trong số những trường hợp tử vong, 5.503 trường hợp là do suy hô hấp do COVID và số còn lại là do sự kết hợp giữa COVID và các bệnh khác bà Tiêu đã nói. Hôm thứ Bảy, bà Tiêu cũng cho biết rằng Trung Quốc phân chia các ca tử vong liên quan đến COVID thành những ca tử vong vì suy hô hấp do nhiễm virus corona và những ca mắc bệnh tiềm ẩn kết hợp với nhiễm virus corona. Đó là giải thích cho việc tại sao con số của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra lại tăng đột biến như vậy. Trước đó khoảng một tháng, một chuyên gia y tế Trung Quốc tại một cuộc họp báo của chính phủ đã cho biết chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp sau khi nhiễm COVID-19 mới được coi là tử vong do COVID. Các cơn đau tim hoặc bệnh tim mạch gây tử vong cho người nhiễm bệnh sẽ không được liệt kê. Tuy nhiên, chính cơ quan này cũng cho hay số trường hợp tử vong COVID-19 đạt gần 60.000 kẻ trên mới đây chỉ thống kê trong bệnh viện, không bao gồm tại nhà riêng. Cách uốn nắn con số thế này là được Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đã hoàn tất mở rộng giao thông cả trong và ngoài nước. Việc làm này không khiến cho người dân tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn mà trái lại càng khiến có những câu hỏi được đặt ra. The Time đã trích dẫn một số thắc mắc thể hiện sự nghi ngờ của người dân trên mạng xã hội, cho thấy dân chúng cho rằng nếu chỉ tính số ca tử vong ở bệnh viện thì vẫn không đủ. Có người nói yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra so sánh với tổng số hỏa táng cùng kỳ năm ngoái. Theo Airfinity, Tổ chức Y tế của Anh, ước tính vào ngày 13 tháng 1, Trung Quốc hiện có 21.000 ca tử vong mỗi ngày vì COVID và tổng số gần 350.000 ca tử vong tính từ đầu tháng 12 năm ngoái. Đây là dựa trên các con số mô phỏng theo các mẫu thực tế liên quan. Người dân mất niềm tin những luận điệu của chính quyền Trung Quốc khó mà chiếm được lòng tin của cộng đồng quốc tế và người dân Trung Quốc bởi những gì họ nhìn và những gì họ nghe từ chính quyền là khác nhau một trời, một vực. Gần đây, trên Internet đã lan truyền một đoạn video gây sốc quay cảnh những chiếc quan tài xếp hàng dài chạy dọc theo con phố. Từ những đặc điểm trong video, cư dân mạng đã chỉ ra rằng đây là đảo Sùng Minh thuộc thành phố Thượng Hải. Cụ thể, vào hôm 13 tháng 1, người dùng Twitter đã đăng tải một đoạn video ngắn được cho là ghi hình trên một con phố ở đảo Sùng Minh. Có thể thấy trong video, trên đường phố vào sáng sớm, các quan tài nối đuôi nhau đặt sọc con phố, quan sát bằng mắt thường có thể đếm được gần 40 chiếc. Những người đứng bên cạnh quan tài đều đang mặc đồ tang, nghi là đang xếp hàng chờ đưa thi thể vào lò hỏa táng. Đoạn video này do người ngồi trong ô tô quay được khi đang lái xe ngang qua. Trong video, người này có nói, Nhìn kìa, bây giờ là 7 giờ, nhìn kìa, nhiều người quá. Một số cư dân mạng Trung Quốc bình luận rằng người quay video nói tiếng địa phương của đảo Sùng Minh ở Thượng Hải. Một cư dân mạng có nickname Janan cũng đã bình luận rằng các bạn học của tôi trên đảo Sùng Minh nói rằng khu vực nội thành có rất nhiều người đã qua đời, họ bị đưa lên đảo để thiêu. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng nói rằng phong tục tang lễ của người Giang Bắc là đội mũ tròn màu trắng trên đầu, còn người Sùng Minh thì đeo giải trắng trên đầu. Từ trang phục của những người đưa tang trong video, có thể đây là người ở quận Hải Môn hoặc Khải Đông thuộc thành phố Nam Thông nằm gần Thượng Hải người dùng Twitter Sneaker Designer đã đăng ba biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười và nói rằng Tôi đã gửi video này đến hộp thư công khai của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc. Họ đã chặn và cho tôi vào danh sách đen. Khung cảnh tăng tóc tại nhiều nơi ở Trung Quốc Cư dân mạng chỉ ra rằng các lò hỏa táng nhiều nơi ở Trung Quốc hiện đã quá tải, gia đình người đã khuất buộc phải chạy vạy khắp nơi để tìm chỗ hỏa táng. Dù cảnh trong video vừa rồi là ở đảo Sùng Minh ở Thượng Hải hay là ở nơi khác thì khung cảnh như vậy vào sáng sớm cũng đủ cho thấy một thực tế rằng số người chết ở Trung Quốc hiện đang tăng vọt trong khi dịch bệnh đang hoành hành. Vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hành động đột ngột này không có cảnh báo trước đã gây nên hậu quả thảm khốc. Sau đó không lâu, một lượng lớn video hoặc hình ảnh do người dân bên trong Trung Quốc công bố cho thấy rằng các bệnh viện ở nhiều nơi chật kín bệnh nhân, họ đang được truyền dịch hoặc thở bình oxy, các nhà tang lễ lo hỏa táng chật cứng tử thi. Rất đông phương tiện vận chuyển thi thể đang xếp hàng chờ đợi. Nhưng những video hoặc hình ảnh này thường bị cơ quan quản lý mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc xóa thẳng tay ngay sau khi chúng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội đại lục. Cho nên để an toàn, có không ít video đã được cư dân mạng chuyển ra các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài. Đây cũng chính là lời giải thích cho khán giả của Duyên Vạn Cổ thắc mắc rằng vì sao họ cũng dùng mạng xã hội Trung Quốc mà không thấy được các bài đăng như chúng tôi đã đề cập. Thực tế sau khi các bài đăng kể trên xuất hiện thì chỉ vài phút sau họ đã bị hệ thống kiểm duyệt xóa sạch. Trung Quốc lại muốn đưa cả thế giới vào chồng. Thực tế, đến thời điểm này, chúng ta đã quá rõ ràng về hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang muốn lặp lại kịch bản thảm họa năm 2020 đối với thế giới. Quan sát thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy rằng, trước thời điểm mở cửa toàn bộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra sức giấu nhẹm dữ liệu. Dữ liệu chính thức trước đó của Trung Quốc chỉ ghi nhận 37 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 12 năm ngoái đến ngày 8 tháng 1 năm nay. Chưa kể có rất nhiều bác sĩ hay người nhà bệnh nhân lên tiếng rằng họ không được phép ghi trong giấy chứng tử là chết vì nhiễm COVID-19. Nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng qua đời trong đợt dịch bùng phát mà cao phó chỉ được thông báo là chết vì bạo bệnh. Rút kinh nghiệm từ lần trước đó, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại Bắc Kinh thiếu minh bạch về dịch bệnh. Các quốc gia phương Tây đã sớm cảnh giác bằng cách yêu cầu xét nghiệm đối với du khách đến từ Trung Quốc đại lục trước khi cho nhập cảnh. Nhưng đáp trả lại, Trung Quốc cho rằng đây là hành động gây khó dễ và phân biệt đối xử với người dân Trung Quốc. Cũng có những quốc gia đã mở toang cửa biên giới với Trung Quốc mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào để sàng lọc người mắc COVID-19 từ đại lục, mặc dù đã có những lời cảnh cáo. Sau thời điểm mở cửa toàn bộ, sau một tuần mở cửa biên giới thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ công bố số ca tử vong vì COVID-19 khiến nhiều nước phải bất ngờ. Đến lúc này, các quốc gia đã nhẹ dạ cả tin để du khách Trung Quốc ra vào thoải mái phải giật mình thon thót. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc lại bình thản công bố như một việc dĩ nhiên phải làm, mà nhẽ ra họ nên công bố một cách thành thực những con số này trước thời điểm mở cửa biên giới với các nước, bởi đây vừa là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của nhà cầm quyền Trung Quốc để các nước có các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe cho công dân của nước mình. Tăng Quang, cựu trưởng nhóm dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, dự đoán đỉnh dịch COVID-19 sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng, gia tăng ở vùng nông thôn, khi hàng trăm triệu người về quê nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Đây được coi là đợt di cư hàng năm lớn nhất trên thế giới. Kính thưa quý vị, quả thật là đáng lo đúng không ạ? Còn suy nghĩ của quý vị về vấn đề này là như thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ để cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục. Chúng tôi đều có thông tin mới mỗi ngày. Sau cùng, xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, cùng đón xuân quý mão 2023 trong sum vầy, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.